bập màu người là màu dài thoát kết bao nhiêu tình áo làm cho tôi sống thanh nhàn nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu vâng xin cảm ơn ca sĩ nhí tú thanh